Xin chào tất cả quý vị và các bạn có mặt trong buổi livestream tối nay với chủ đề là cổ phiếu ngành dầu khí từ nay đến cuối năm 2022 nó sẽ diễn biến như thế nào thì anh chị em nào đang có mặt thì có thể comment vào ô chat và hãy chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết bởi vì Dũng biết rằng là đây là video rất là quan trọng để giúp cho anh chị em có một góc nhìn tốt hơn về thị trường chứng khoán cũng như là đưa ra được những quyết định để giúp chúng ta đầu tư thành công Hello xin chào anh chị em và các bạn à, cũng rất là lâu rồi khi mà chúng ta nói về cổ phiếu dòng uh, dầu khí vậy uh, cái xu hướng cổ phiếu dòng dầu khí từ giờ đến cuối năm nó diễn ra như nào và để chúng ta hiểu rõ hơn phân tích chuyên sâu hơn về cổ phiếu ngành dầu khí thì uh, có lẽ một số các bạn lần đầu tiên biết Dũng hoặc một số các bạn cũng có thể biết đến một thời gian nhưng chưa hiểu rõ cái cách thức vận dụng phân tích như thế nào trong uh, việc mà phân tích cổ phiếu phân tích thị trường chung đặc biệt là phân tích về nhóm ngành như thế nào thì các bạn có thể bao nhiêu bạn đã biết đến Dũng rồi comment số 1 anh chị em nào chưa biết thì comment số 2 đúng không ạ hello anh chị em nào chưa biết thì comment số 2 à, ở đây thì có rất nhiều bạn đã nắm ở đây đầu tiên là xin chào bạn uh, Toàn William Xin chào chị thú Hạnh, xin chào bạn à, Quốc Phi. Anh chị em nào chưa biết Dũng thì lần đầu tiên thì comment số 2 nhá. Biết rồi comment số 1. Xin chào uh, Đăng Hồ, xin chào bạn Mai Tiến Dũng, à, bạn Thầm Lặng, à, không à, xin chào Dương Trí Tâm. Xin chào tất cả anh chị em à, xin chào Huynh Huỳnh Khảo và xin chào Minh Quân Xin chào anh chị em đang có mặt trong buổi livestream ờ, tối nay thì cũng rất vui khi mà lại quay trở lại thị trường trong suốt thời gian vừa qua thì việc mà để tiếp tục lên sóng chia sẻ anh chị em những kiến thức nền tảng cơ bản cũng như là kiến thức trực chiến trong đầu tư và đây là một trong những phần cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta có góc nhìn hiểu rõ hơn về thị trường chứng khoán cách quy độc quy luật vận động của thị trường giúp chúng ta có những quyết định à, tốt nhất trong quá trình đầu tư ok xin chào bạn Nguyễn Nguyễn Thạo Nguyễn Quốc Võ Hòa bạn à, Lê Văn Thủy bạn Hà Hà Nhật Hà Thị Nhi Nhật Thị Hà <laughs> tên uh, ok thế thì bây giờ chúng ta đợi thêm một vài phút nữa để chúng ta bắt đầu anh chị em có thể comment cho Dũng uh, là nếu anh chị em chưa biết thì Dũng comment số 2 chưa biết thì comment số 2 còn biết rồi comment số 1 và hãy like cho Dũng một like đúng không ạ hãy like ở phần à, ô uh, chat like phần uh, thích cho Dũng một trang like để Dũng bắt đầu uh, chương trình của buổi tối ngày hôm nay ok anh chị em à, like dũng like đúng không ạ nếu anh chị em đang có mặt thì hãy like cho dũng một like để chúng ta bắt đầu trong chương trình của tối ngày hôm nay à, phần lớn các bạn đây là đều đã biết đến dũng rồi à, xin chào bạn à, nguyễn nguyễn kiệt lê thanh tùng bạn bạch long và đặng thanh ngọc thế thì bây giờ để chúng ta hiểu rõ hơn về cái chiến lược đầu tư thì thực tế là bên trong đầu tư chúng ta cứ nói rất nhiều các yếu tố về kinh tế vĩ mô về nhiều nền tảng khác nữa thế thì bây giờ chúng ta phân tích về ngành cổ cổ phiếu dầu khí thì chúng ta cần phải xem xem là xem là ngành cổ phiếu dầu khí liên quan đến uh, tình hình thế giới này à, giá dầu này sau đó chúng ta liên quan đến là các nhóm cổ phiếu dầu khí tác động như thế nào bây giờ chúng ta gọi là các bản sáng ngày khi mà Dũng phân tích thì à, nó dựa trên những cái gì ạ một cái nhu cầu của rất nhiều bạn hỏi nên Dũng phân tích nhưng bây giờ khi mà phân tích thì về cơ bản mình sẽ sử dụng khách quan anh chị em nhé tất cả những cái gì Dũng phân tích mang tính chất khách quan để anh chị em có thể hiểu rõ được là việc chúng ta đầu tư chúng ta phải dựa trên những cái gì nó thực có của trên thị trường chứ không phải là chúng ta muốn là cổ phiếu nó tốt hay là mong muốn là là nó theo ý của chúng ta thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy là một cái số thông tin ở đây giả sử như là anh chị em có thể quan sát trên một số các phương tiện như cái này nó chỉ là tham khảo thôi nó không quan trọng đâu thì để cho các bạn thấy là đây giả sử như là chúng ta thấy là Ờ, châu Âu bỗng dưng có hàng loạt các lựa chọn như là dầu giá rẻ Mỹ và Brazil chiết khấu giá lớn cho các nước Trung Quốc Đông Trung Âu ở ờ, đây chúng ta thấy đang có sự cạnh tranh thế thì câu chuyện đây là phần lớn các nước và hiện tại họ đang có lượng dầu và khi mà uh, tình hình covid nó diễn ra thì họ đang có xu hướng là muốn bán được nhiều dầu hơn đặc biệt là bán cho cái thị, thị trường châu châu Á các nước như trong Trung Quốc Ấn Độ là những nước có cái, cái nhu cầu Hàn Quốc là nước mà có nhu cầu nhập khẩu dầu rất lớn và hiện tại thì chúng ta thấy là hiện tại nó đang có sự cạnh tranh rất lớn cho việc mà bán để chúng ta gọi là chiếm lĩnh thị trường châu Á. Thế thì đây là cái chúng ta nhìn thấy là trên phương tiện thông tin đại chúng thì họ vẫn đang nói cái điều này hay là dầu thô của Nga vẫn tiếp tục được ưu ái ở châu Á, tức là giá dầu thô của Nga vẫn được mua ở giá rẻ ở châu Á. Đấy góc nhìn đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy được. Thế thì khi các bạn đọc những cái thông tin như này thực sự là chúng ta chỉ đọc là thông tin thôi còn thực tế để biết được cái thông tin này nó có giá trị nó có chất lượng hay không thì chúng ta có lẽ là nhà đầu tư chúng ta không thể biết được Dũng khẳng định là như vậy bởi vì thứ nhất là chúng ta nếu chúng ta chỉ cần đọc thông tin này mà chúng ta dựa chọn để chúng ta mua cổ phiếu hay bán cổ phiếu thì điều này trên thế giới cũng không ai làm cả bởi vì báo chí nó chỉ là tổng hợp của những cái điện thông tin để đưa chúng ta thôi chúng ta chỉ dựa vào thông tin này để chúng ta biết thôi thì bước đầu tiên là chúng ta xem để quan sát xem là báo chí như nào để chúng ta xem là phản ánh giữa báo chí <clears throat> thực tế với à, thực tế là giá dầu trên biểu đồ dầu nó diễn ra như nào à, thứ hai chúng ta đang nhìn thấy là cái biểu đồ giờ giá dầu anh chị em có thể nhìn thấy ở đây đây là biểu đồ giá dầu thì chúng ta thấy là giá dầu sau một quá trình mà chúng ta gọi là giữa xung đột nga và ukraine bắt đầu xảy ra thì giá dầu tăng rất là mạnh thậm chí có lúc nó lên đến một nghìn ở 132 à, à USD trên thùng thì à, chúng ta chúng ta thấy là một con số khá lớn từ trước đến nay Tuy nhiên thì sau quá trình này thì chúng ta cũng biết là bắt đầu nó có đợt điều chỉnh và cái đợt điều chỉnh ở đây thực ra là giá dầu đợt điều chỉnh này thì chúng ta thấy là hiện tại thì nó gặp cái vùng hỗ trợ khá mạnh ở đây chúng ta gọi vùng hỗ trợ khá mạnh là vùng 90 chúng ta gọi là khá mạnh ở đây sau quá trình hỗ trợ khá mạnh này thì chúng ta thấy là có một lượng lớn có gì ạ có nhu cầu tham gia anh chị em nhìn thấy là nhu cầu vừa rồi có một lượng lớn bắt đầu tham gia vào nhưng để đảm bảo cho một cái xu hướng đi lên chắc chắn thì hiện tại nếu chúng ta nhìn về sau góc độ xu hướng thì giá dầu vẫn đang đi xuống bạn nhớ nhá giá dầu hiện tại vẫn đang đi xuống bởi vì các cái đỉnh sau này nó vẫn đang ở trong một trend đi xuống còn đáy thì chúng ta biết rằng là ở vùng đáy này này thì cái việc bán tháo thì nó không có diễn diễn ra sự bán tháo không có sự diễn ra chúng ta nhìn này những vùng đáy không sự bán tháo diễn ra nên cái việc mà giá dầu có thể hồi phục hoặc là sideways trên một cái khung thời gian chúng ta khung một cái khung biến động rất lớn ở mức khoảng độ 1200 à, 24 đến 1900 à 19 xin lỗi ạ 124 đến gì ạ à, 90 USD trên thùng thì chúng ta thấy là trên một cái biên độ lớn như này nếu chúng ta nhìn về trên cái biểu đồ này chúng ta thấy một cái biên độ lớn như này thì chúng ta thấy là giá dầu hiện tại đang dao động ở mức biên độ lớn các bạn nha đang dao động ở biên độ lớn vậy khi mà giá dầu dao động ở biên độ lớn này thì nó tạo chưa thể là tạo ra sự đột biến cho cổ phiếu dầu khí được bởi vì thực ra cổ phiếu dầu khí mà bây giờ chúng ta bảo là nếu mà giá nó ở neo ở mức cao và tiếp tục xuống tăng thì chúng ta lại một nhẽ trong khi đó thì hiện tại thì rõ ràng nó đang biến động trên một cái biên độ rất là lớn từ dao động rất lớn này nên cái sự duy trì duy trì cái cái sự ổn định về giá dầu trong trên chúng ta còn hợp đồng tương lai của giá dầu trong một cái khoảng thời gian cũng khá là dài từ tháng 4 đến tháng 9 từ bên trong tháng chuẩn bị sang tháng 9 chúng ta thấy có 4 ra 4 tháng ở đây thì thực tế là chúng ta thấy là giá dầu đang đang gọi là chúng ta gọi là bất ổn định tức là nó không rõ ràng nên nhà đầu tư chúng ta thấy là hoặc là chúng ta tí nữa chúng ta sẽ phân tích đôi chút để xem là các tập đoàn dầu khí chúng ta họ có tiếp tục <clears throat> mở rộng quá trình khai thác dầu khí hay không thì chúng ta cần phải xem lại thế trên cái biểu đồ này thì chúng ta thấy là rõ ràng là xu hướng thì vẫn là xu hướng giảm còn sự biến động ở đây chúng ta là biên biên độ rất là lớn nên thực tế chúng ta thấy là cái sự rủi ro của cái giá dầu trong ngắn hạn là vẫn có có thể một ai đó nói là giá dầu sẽ đi lên trong thời gian tới hoặc là giá dầu sẽ đi xuống thời gian tới nhưng với cái biên độ lớn như này thì chúng ta thấy chúng ta không thể đảm bảo cho việc trong tháng 9 tháng 10 là giá dầu sẽ đi lên bởi vì việc xu hướng của giá dầu chúng ta chỉ cần là xem các đỉnh ngắn hạn thôi anh chị em không cần quan tâm đến cái gì đỉnh ngắn hạn của giá dầu thì gần như là tất cả cái đỉnh cái đỉnh này nó vẫn chưa có thể tạo ra một xu hướng nào đi lên về cơ bản trên cái biểu đồ ngày còn trên cái đáy thì chúng ta cũng thấy là tất cả những cái đáy này đang xuống giảm nên rõ ràng là chúng ta cái sự hồi phục ở đây nó chỉ mang tính chất là kỹ thuật thôi bây chúng ta nhìn trên cái biểu đồ nó nó có thể nó rõ ràng hơn đó là trên cái biểu đồ gì ạ tuần thì chúng ta thấy là cái vùng hỗ trợ này đang khá là cứng các bạn nhá vùng hỗ trợ này đang khá là cứng từ sau khi giá dầu giảm về mức 90 này thì gần như là nó đã có áp lực tức là cái cái biệt biên độ trước chúng ta thấy là bán nó rất mạnh nhưng đợt này chúng ta thấy là gần như là đã có áp lực mua vào tức là cái, cái bán ra lớn như có cái lực cầu mua vào rất là lớn nên chúng ta thấy là cái giá dầu có thể sẽ biến động trong cái khung biểu lỗ rất lớn trong thời gian tới nên là tạo ra đột biến cho cổ phiếu giá dầu khí về đây chúng ta gọi là dựa trên cái biểu đồ kỹ thuật cổ phiếu giá dầu khí thì trong thời gian tới là hiện tại nó chưa rõ ràng nha tại vì những biên độ lớn như này thì với nhà đầu tư tổ chức thì họ không tội gì phải gì ạ liều mạng để đầu tư trên một cái biên độ lớn như này bao nhiêu bạn đã hiểu rõ về cái kịch bản đầu tiên về xu hướng giá dầu có thể comment số 1 của các bạn nếu anh bạn hiểu rõ về kịch bản đầu tiên đó là giá dầu đang biến động từ lên xuống lên xuống trên một cái biên độ lớn và đây nó mang tính là rủi ro cho các hợp đồng tương lai cũng như là cho các hợp đồng chúng ta gọi là đầu tư tôi mở rộng sản xuất tôi gọi là mở rộng sản xuất thì rõ ràng nó đang bị ảnh hưởng Đấy, bây giờ chúng ta sẽ xem là <coughs> đây chúng ta đang nhìn về góc độ là mở rộng sản xuất nó đang bị ảnh hưởng Nha, tức là các công ty dầu khí bây giờ nếu mà mở rộng sản xuất để đặc biệt là PVD, PVF rõ ràng là đang bị ảnh hưởng nó không có lợi cho nó chúng ta xem cái biểu đồ thì à, nhìn chung giá cổ phiếu dầu khí thì cũng có cổ phiếu lên xuống nhưng nó vẫn chưa phải là tạo ra <coughs> một xu hướng rõ nét anh chị em nhìn thấy chưa bây chúng ta sẽ xem biểu đồ khác chúng ta nhìn thấy ạ đây quá trình khai thác của quý đấy đây là quá trình khai thác <coughs> BBD, PPS là khai thác thế đây cái việc mà các doanh nghiệp này họ có tiếp tục khai thác và tiếp tục đầu tư vậy không thì chúng ta chưa biết nhưng hiện tại là gì ạ với giá dầu đang biến động lớn thì những cái doanh nghiệp này để khai thác thì thực sự là mở rộng khai thác đặc biệt là cứ mở rộng khai thác là nó có rủi rủi ro nhất định <coughs> về khí đốt thì chúng ta thấy là châu Âu khí giá khí đang tăng khi giá khí gia tăng thì cái này nó có lợi khi mà giá dầu khí ở mức cao thì cái cái khai thác này cũng có lợi nhưng việc tiếp tục khai thác hay không thì chúng ta chưa biết đấy chúng ta tí nữa chúng phải xem ạ nhưng rõ ràng là trên cái biểu đồ của giá dầu khí đúng không thì nó đang ở cái gì ạ nó vừa gì ạ nó vừa khoan nó vừa thăm dò thậm chí là vừa là những cái dịch vụ dầu khí nó đang diễn ra ở đây xây lắp mọi cái đang diễn ra ở đây thế nên bây giờ giá ga ga này đang tăng thì khi mà giá ga đang tăng thì chúng ta sẽ biết rằng là à, bản thân gas này nó sẽ cung cấp rất nhiều khí đặc biệt là cho các doanh nghiệp như là à, đạm đây là chúng ta khí nitơ để cho chúng ta gọi là sản xuất phân đạm hoặc là khí để cho các nhà máy nhiệt điện sản xuất thứ ba là khí hóa lỏng để vận chuyển cho các nhà máy đây là, đây là khí à, khí hóa lỏng để vận chuyển cho các nhà máy vận chuyển đi được xa hơn thì đây chính là cái sản phẩm của gas ngoài ra thì nó cũng có thể cung cấp cho tiêu dùng hoặc là à, những cái trạm à, tuân chuyển khí thì bản thân chúng ta thấy là với cái việc mà giá khí trên thế giới đang tăng thì bản thân là cái tập đoàn dầu khí quốc gia này về cơ bản là hưởng lợi đặc biệt là trong thời gian tới nếu cái lượng tồn kho này lớn mà giá khí tiếp tục tăng thì đây là một trong những cổ phiếu được hưởng lợi khi mà dầu khí ở mức cao đấy cái điều đầu tiên chúng ta có thể nhìn về cái này cái thứ hai nữa là gì ạ nếu giá dầu thực ra là giá dầu trên 70 USD một thùng thì bản thân là, là cái nhà máy lọc đầu Nghi Sơn này nó có lãi rồi đây là cái nhà máy lọc dầu này họ đã có lãi rồi nên chính vì vậy là BSR này thường khi mà neo ở mức cao là có lãi bởi vì cái nhà máy này thì ngoài cái vấn đề sản xuất là xăng này à, dầu hóa lỏng dầu diesel và dầu ma rút nhiều đường à, chúng ta biết rằng trong thời gian tới thì những cái đường cao tốc bắt đầu có cũng triển khai rất là lớn nên cái việc nhu cầu cũng rất là cao trong thời gian tới nên bản thân là BSR sẽ được hưởng lợi ngay khi giá dầu mức cao và tiếp theo là cái quá trình vận chuyển khi mà chúng ta thấy là nền kinh tế chúng ta nó liên quan cái vận chuyển này nó liên quan đến nền kinh tế chúng ta thì nếu nền kinh tế của chúng ta mà gì nó phát triển mạnh và cái nhu cầu về xăng dầu lớn thì cái việc vận chuyển này nó sẽ tạo ra cái khoản lợi nhuận rất là lớn trong quá trình trong quá trình mà khi mà giá dầu là đầu thang nên ở đây chúng ta thấy là về cơ bản giá dầu đang ở mức cao hiện tại là trên 90 USD trên thùng thì đầu tiên là cái thằng B Bình Sơn này hưởng lợi nhưng tuy nhiên là cái mức được hưởng lợi của nó có thể sẽ bị ảnh hưởng khi mà giá dầu bắt đầu có xuống giảm được cái biên độ lợi nhuận của nó bắt đầu giảm khi mà giá dầu có xuống giảm cái thứ hai là khí ga là cái khí mà chúng ta thấy là cũng cung cấp cho rất nhiều các nhà máy đạm tuy nhiên thì bây giờ chúng ta thấy là rõ ràng là nếu cái giá đạm này ở mức cao nha giá đạm ở mức cao thì cái việc mà giá khí mức cao thì có thể cái cái hàng tồn kho khi mà giá đạm mức cao nó sẽ có thể được hưởng lợi cho cái việc mà mà mà bán cho các uh, bán sản phẩm đầu ra là gì ạ phân đạm tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là bây khí ở mức cao như giá đạm giá phân đạm á, đang có xu hướng giảm nên cái việc mà cái các nhà máy này có thể bị bất lợi hoặc là khi mà giá khí khí ca cao mà giá điện không thay đổi thì cái này cũng có thể bất lợi tức là POW hoặc là NP2 có thể bất lợi nên chúng ta cần phải hiểu rõ là rõ ràng là nếu cái nguyên liệu đầu vào mà nó ở mức cao thì chưa chắc cái này đã hưởng lợi giai đoạn đầu tiên nó hưởng lợi là do gì ạ cái hàng tồn kho nó lớn thôi ạ hàng tồn kho nó lớn thì nó hưởng lợi thôi nhưng về lâu dài là nó không hưởng lợi bao nhiêu bạn có thể hiểu rõ được cái điều này có thể comment số 2 đúng không ạ tức là chúng ta biết rằng là để khai thác từ dầu khí ở dưới biển đi lên thì có thể là do PVS, PVD là nơi mà nó có thể là đầu tư mở rộng sản xuất để tạo ra nhiều khí, nhiều cái dầu, nhựa lọc dầu, xăng dầu, dầu ma rút, dầu diesel để cung cấp cho nền kinh tế. Tuy nhiên là nền kinh tế chúng ta có thể bị ảnh hưởng, có đôi chút bị ảnh hưởng. Nên thực tế là cái giá dầu này nó đến nhiều lúc là do hàng tồn kho. Một lúc là nó chênh lệch hàng tồn kho nên tạo ra biên độ tăng rất lớn. Cái điều thứ hai là chúng ta cũng hiểu đơn giản là ở giai đoạn đầu thì khi mà phân đạm nó tăng tốc rất là cao cái giá phân đạm nó cao thì cái việc mà giá khí thì nó chưa theo được kịp nên cái hàng tồn kho nó làm cho biên độ lợi nhuận của cái thằng đạm phú mỹ này rất là lớn nhưng bây giờ giá khí đang ở mức cao nên biên độ này bắt đầu nó có xu hướng giảm dần bởi vì doanh nghiệp khí thì nó hưởng lợi nhưng bản thân những doanh nghiệp này lại không có lợi chúng ta đơn giản để chúng ta hiểu tạm tạm như vậy thôi tại vì cái này là không có phân tích sâu hơn chuyên sâu về cái này thì anh chị em hiểu đơn giản thế bây giờ chúng ta để xem là thực thư câu chuyện này nó có đúng như mà chúng ta phân tích hay không thì bây giờ chúng ta xem lại xem là câu chuyện thực tế nó sẽ diễn ra như nào bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại uh, một cái biểu đồ bây giờ anh chị em sẽ phân tích một cái cổ phiếu như là PVS này à, đầu tiên là chúng ta sẽ lấy là PVS là cái công ty sản xuất vẽ cái này chúng ta sẽ là nhanh thôi thực ra phân tích cổ phiếu dầu khí thì các bạn cũng không phải là phân tích quá là phức tạp đâu để cách phân tích đơn giản các bạn nhé à, mọi người cứ sẽ đưa ra rất nhiều các phân tích như cái cách phân tích mà O'Neill ông O'Neill ông phân tích mà đây là cái phương pháp mà ông sử dụng mà đều có hiệu quả và mua được những cổ phiếu toàn siêu cổ phiếu thôi nên các bạn không không nhất thiết là phải theo cái cái cái uh, phân tích quá sâu về cổ phiếu mà các bạn chỉ quan sát đầu tiên là PVS đây các bạn nhìn lại đây PVS thì cái quan trọng nữa là con chúng ta sẽ theo dõi là các quý chúng ta nhìn này kết thúc bình thường thì chúng ta thấy là uh, những cái quý gần đây thì cái tốc độ cái lợi nhuận của nó lợi nhuận của nó à, cái doanh thu của nó gần như là không có sự tăng trưởng đấy thậm chí nó giảm thứ hai là lợi nhuận của nó sau thuế thì gần thậm chí là đang có xu hướng giảm sút rất nặng thế là tại sao doanh thu không tăng giá dầu nhá các bạn nhá nhìn này giá dầu thì gì ạ dạ, à, tăng mà ở đây chúng ta thấy là doanh thu không có sự tăng đột biến thế thì bây giờ câu hỏi ở đây là một là cái cái nhà máy này nó có mở rộng sản xuất hay không thì chúng ta chưa biết được nhưng rõ ràng là nó chưa tạo ra sự doanh thu đột biến nên nếu chưa có doanh thu đột biến thì cổ phiếu rất khó có thể đi tăng nha chưa có tạo ra sự đột biến thì cổ phiếu rất khó đeo tăng nhưng lợi nhuận thì chúng ta lại đang thấy ngược lại là trong những thời gian vừa qua thì lợi nhuận đang ở mức là thấp nên chính vì vậy thì cổ phiếu này tại thời điểm này nó không phải là cổ phiếu tăng trưởng tại thời điểm này cổ phiếu là không tăng trưởng nên rõ ràng là cái việc mở rộng sản xuất mà chúng ta đang quan sát thực tế là đây hiện tại nó đang có vấn đề chúng ta nhìn về gì ạ à? giá dầu thì đang ở mức cao nhưng rõ ràng là mở rộng sản xuất trong những quý gần đây là gần như không có nếu chúng ta có thể xét lại kỹ hơn thì chúng ta có thể xem lại mới quý trước đó nếu chúng ta nhìn xem lại xem là mới quý trước đó xem là thực tế cái doanh thu lợi nhuận có đang mạnh không thì chúng ta thấy là doanh thu lợi nhuận mới quý trước đó như là quý 2 à, chúng ta có thể xem thêm một vài quý nữa thì chúng ta thấy là quý 1 năm 2021 và quý 2 2021 thì rõ ràng lợi nhuận doanh thu cũng ở mức là thấp nên chính vì vậy chúng ta thấy là cái việc mở rộng sản xuất của cái doanh nghiệp và PVS này hiện tại nó đang có vấn đề không biết là nó vấn đề từ gì nhưng rõ ràng là nó không không hiện tại là nó không có cái dấu hiệu để mở rộng xuất bao chị em đã có thể phân tích à, thấy đơn giản là có thể comment số 3 đúng không ạ tức là chúng ta chỉ nhìn qua chưa cần phân tích về cái cổ phiếu này là ban lãnh đạo như nào nhưng thực thực tế là tất cả cổ phiếu mà ngành dầu khí thì cơ bản là ban lãnh đạo nó gì ạ rất là là nó là thu thuộc nhà nước nên nó rất là chỉ trệ nó không thể nào có thể mang đến là đột phá được các bạn yên tâm là cổ phiếu dầu khí nó chỉ hưởng lợi do giá xăng dầu thôi mà hiện hưởng lợi mà chúng ta thấy là cái tốc độ doanh thu này lợi nhuận này nó không có sự gia tăng bây giờ chúng ta nhìn là trong bốn quý gần đây thì có thể doanh thu chúng ta cũng thấy là có không có sự tăng trưởng đột biến nhưng lợi nhuận thì đang có dấu hiệu âm các bạn nha chúng ta là lợi nhuận thì đang có dấu hiệu thậm chí là âm thì không biết là cái chi phí hoặc nó đang có vấn đề gì mà chúng ta chưa biết được nhưng chúng ta thấy là rõ ràng là lợi nhuận của cổ phiếu này trong thời gian vừa qua là nó không có sự tăng trưởng đột biến nên cổ phiếu mà nó không có sự tăng trưởng đột biến thì rõ ràng là theo các bạn có nên đầu tư không ạ đầu tiên chúng ta sang đầu tiên chúng ta quan sát về để nắm cơ bản là cái dự đoán của Dũng là cái việc mà cái giá cổ phiếu dầu khí nó biến động lớn và nó cũng chưa thể biết được là việc mà mở rộng khai thác có ổn định hay không nên nó không mở rộng quy mô vì nó không mở rộng quy mô nên cái việc mà kết quả kinh doanh kết quả lợi nhuận hiện tại nó vẫn đang phản ánh rất là rõ trên gì ạ à? trên cái chúng ta gọi là cái phân tích dựa trên cái kết quả kinh doanh ở đây đấy là cái hai cổ phiếu đầu tiên bây chúng ta sẽ phân tích cổ phiếu thứ ba là cổ phiếu trong cái nhánh tiếp theo là BSR bây giờ chúng ta nhìn này BSR là cái cổ phiếu trong cái nhánh mà sau khi khai thác nó vẫn chuyển sang đây thế thì bây chúng ta nhìn đến BSR thì anh chị em có thể nhìn thấy ngay được xem BSR theo anh chị em là BSR có hưởng lợi không à, chúng ta thử xem là BSR có hưởng lợi hay không Đấy, chúng ta phải nhìn BSR theo anh chị em có hưởng lợi không chúng ta thử comment theo cái cái cảm nhận chúng ta xem là anh chị em nghĩ rằng BSR có được hưởng lợi không chúng ta nghĩ nào chúng ta phân tích như thế nó không có đúng có sai tại vì chúng ta cần là tư duy để chúng ta tự phân tích được bây giờ chúng ta cứ đi nghe các chuyên gia phân tích mà chúng ta không hiểu cách phân tích như nào thì chúng ta sẽ gì ạ rất là là mung lung đặc biệt là đưa ra quyết định thì sai để đầu tư thì 5 đến 10 năm thì rõ ràng là chúng ta sẽ gì ạ thảm họa nhá đúng thì không sao nhưng sai là chúng ta đầu tư gì ạ gì ạ dạ, dạ. hưởng lợi à, một số anh chị em mà có hưởng lợi à, ok lợi nhuận biến bây giờ chúng ta phải hiểu rõ rằng là rõ ràng là trong thời gian vừa rồi thì giá dầu đang ở mức cao thì rõ ràng hàng tồn kho của nó một hàng tồn kho này hai là gì ạ nó khai thác thì nó nhập dầu từ tức là nó lấy dầu và nó sản xuất nó bán ra cho người tiêu dùng là nó gần như là nó bán ra ở mức giá cao và cái giá này nó lại gì ra theo giá thế giới giá này theo giá thế giới mà giá dầu khi mà chúng ta biết rằng là thường là khoảng độ 60 hay 70 là hòa vốn thì bây giờ có lúc thì giá dầu nó lên đến điểm 140 và nó sẽ quanh quẩn ở mức giá 100 thì rõ ràng là cổ phiếu này sẽ hưởng lợi về cơ bản hưởng lợi vậy khi mà cái cổ phiếu hưởng lợi thì nếu quan sát trên cái biểu đồ để chúng ta nhìn vào doanh thu lợi nhuận xem là cổ phiếu này nó như nào thì bây giờ chúng ta quan sát nhé thì chúng ta nhìn về góc độ nào đó thì doanh thu trong thời gian vừa rồi thì cái doanh thu nó tạo ra đột biến chúng ta nhìn đó doanh thu đột biến trước đây một vài tháng thì cái cổ phiếu này có lẽ doanh thu nó cực kỳ thấp gần như là gì ạ thì trong 3 tháng một hai tháng gần đây thì chúng ta đã doanh thu bắt đầu tăng gấp đôi đấy là gọi là tăng chúng tôi lợi nhuận thì chúng ta thấy là nó làm sao ạ lợi nhuận thì nó cũng đột biến đúng không ạ anh chị em bắt đầu thấy lợi lợi nhuận đột biến trước đây chúng ta lấy thấy lợi nhuận thì nó vẫn gì ạ xem xem thôi ạ thì đến thời điểm này nó tạo ra lợi nhuận đột biến vậy nếu chúng ta nhìn cái lợi nhuận đột biến này có tuyệt vời không ạ chúng ta nhìn đúng không ạ nếu anh chị em nhìn về góc độ này lợi nhuận ở thứ này là có tuyệt vời không ạ đây là chúng ta nhìn về góc độ về cảm quan yeah. các quả cảm quan là chúng ta thấy là lợi nhuận này là đột biến thì nó phải là cổ phiếu mà chúng ta cần lưu tâm trong đợt này không ạ đấy là góc độ như vậy thì bây giờ chúng ta thấy là lợi nhuận tức là nếu nhìn góc độ này thì cổ phiếu này đang ở giai đoạn cổ phiếu tăng trưởng đây cổ phiếu này đang tăng trưởng nhưng câu chuyện ở đây là gì ạ à? câu chuyện đây nha chúng ta sẽ phải phân tích tí chúng ta phải phân tích cổ phiếu này nhìn về góc độ này cổ phiếu này đang ở đoạn tăng trưởng bởi vì rõ ràng giá dầu nó đang ở mức khá là cao tức là vẫn là 90 giá dầu cao thì cổ phiếu này vẫn đang có lợi nhuận đấy chúng ta gọi là cổ phiếu là lợi nhuận nhưng nếu trong trường hợp mà nó đang ở trend như này thì nó tạo nếu mà cái cấp độ mà nó đang biến động như này thì cái liệu nó có giữ được cái lợi nhuận ở mức duy trì mức cao không ạ anh chị em nhá vậy nếu mà giá cổ phiếu dầu khí mà đang ở vùng này hoặc là nó chúng ta cũng chưa biết rằng là nó có thể duy trì tiếp tục tăng hay không thì cái việc mà lợi nhuận biên mà chúng ta nhìn thấy cổ phiếu này PBR tại thời điểm này và với cái việc theo dõi cái biểu đồ cổ phiếu à, giá dầu tại thời điểm này thì chúng ta thấy là rõ ràng là nếu xét về hai khía cạnh nào đó thì chúng ta có nên mua cổ phiếu đầu tư để đầu tư BR dài hạn không có nên đầu tư bởi BR dài hạn hay không nào anh chị em có thể comment cái tức là cái cái cái giá dầu thì chúng ta vẫn chưa có xu, xu hướng hiện tại là chưa có xu hướng rõ ràng nhá nhìn này là trong VSA là chưa có xu hướng rõ ràng các bạn phải chúng ta đây gọi là phân tích theo VSA nó chỉ đánh tạm thời thôi còn thực tế là xu hướng rõ ràng là chưa có mà cái cổ phiếu này thì lợi nhuận đột biến thì nó trong quý này rồi lợi nhuận đột biến trong quý này rồi nhưng để duy trì cái tốc độ tăng trưởng hay không thì giá dầu nó phải tăng tiếp và duy trì một cả giá dầu nó tăng tiếp một trường nhưng hiện tại giá dầu đang ở mức thấp nhất nên có thể thấy rằng là cái tốc độ gì ạ à? cái tốc độ để tạo ra một khoản lợi nhuận đột biến trong thời gian tới thì thực sự là cái cổ phiếu này nó có cần phải thêm thời gian nha chúng ta thấy là nó vẫn có rủi ro trong gì ạ à? đầu tư dài hạn ba anh chị em có đồng ý cái gì ạ à? nó là rủi ro trong đầu tư dài hạn có để comment số 4 đúng không ạ tức là cái việc mà chúng ta đang nhìn tại thời điểm này nhá không phải chúng ta không phải phân tích 3 ờ, tháng nữa chúng ta phân tích thì nó lại khác nhưng bây giờ tại thời điểm này anh em lưu ý nhá tại thời điểm này thì nó đang có chính rủi ro trong đầu tư chung và dài hạn tại thời điểm này nhá tại thời điểm này tại vì chúng ta không thể biết là sau 3 tháng nữa như nào nhưng tại thời điểm này nó đang có tí tí rủi ro chung dài hạn đấy là góc độ như vậy và mấu chốt thì đang có xu hướng hồi thôi còn thực tế là gì ạ tiếp theo chúng ta sẽ xem cái cổ phiếu thế thì bây giờ chúng ta tí nữa chúng ta sẽ phân tích lại từng cái nhóm cổ phiếu trên cái biểu đồ này để anh chị em có thể thấy rõ luôn và chúng ta đưa quyết định <clears throat> chúng ta thêm một vài cổ phiếu đây là BBR và các bạn có thể nhìn một vài cổ phiếu khác ở trong cái phần này thì chúng ta có thể nhìn thấy là PLX đúng không PLX là cái nó bán xăng để chúng ta xem là P là x có lãi không thì bây giờ chủ chỉ quan sát P là x là xong đấy ạ vậy P là x thì đầu tiên <coughs> chúng ta vẫn hiểu là gì ạ theo chị em nhu cầu xăng dầu chúng ta đang cao hay các bạn nhu cầu xăng dầu ạ chúng ta phải nhớ là nhu cầu xăng dầu chúng ta đang cao hay thấp thì cái này nó nó cũng được hưởng lợi rất là lớn nên chúng ta phải xem là P là X là nó xăng mà thì cái vấn đề ở đây chúng ta là cái xem là nhu cầu của nó cao hay thấp cái này nó do tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế chúng ta nếu cái kế kinh tế chúng ta tăng trưởng mạnh thì cái nhu cầu ở sẽ mức tăng nhưng mà nếu chúng nó không tăng trưởng mạnh thì chúng ta thấy là nó sẽ không thể tăng trưởng nền kinh tế chúng ta đang thoát ra khỏi covid nhưng thực tế là cao hay không thì về cơ bản nếu chúng ta nhìn về góc độ là nó đang ở mức tăng tăng đúng không dù thế giới nó đang có vấn đề nhưng đang ở mức tăng nhưng bây giờ tăng hay không thì bây giờ chúng ta cũng không thể biết được chúng ta chỉ dựa vào cái doanh thu và lợi nhuận của nó thực tế nó phải như vậy không thì đây chúng ta đang xem là doanh thu lợi nhuận thì rõ ràng là chúng ta thấy là doanh thu thì có xu tăng đúng không ạ nhưng lợi nhuận sau thuế lại có xu giảm nên chúng ta thấy là cái xăng dầu này nó đang có một cái vấn đề nào đó giả sử như là trích lập dự phòng hoặc là bản thân là nhà nước yêu cầu cắt giảm cái gì ạ à? lợi nhuận yêu cầu cắt giảm lợi nhuận tức là cái nhà nước yêu cầu có thể cắt giảm lợi nhuận nên ở đây chúng ta thấy là rõ ràng là nhìn về ở đây thì chúng ta thấy là cái gì ạ à? doanh thu thì tăng rất mạnh nhưng lợi nhuận đang xuống giảm thì cổ phiếu này đang tích cực cái tiêu cực ạ à? tức là cái cái việc mà người gì ạ à? tiêu thụ thì nhiều hơn nhưng rõ ràng là càng tiêu thụ nhiều thì lợi nhuận lại càng giảm thì việc mà tiêu thụ nhiều phân tích cơ bản nó đơn giản đấy tại vì những cái cổ phiếu này anh chị em phải hiểu đơn giản là những cổ phiếu này là cổ phiếu nó tăng trưởng theo giá xăng dầu chứ nó không phụ thuộc vào gì ạ ban lãnh đạo nó không phụ thuộc chiến lược kinh doanh tại vì nó liên quan đến gì ạ độc quyền anh chị em nhé liên quan độc quyền nên nó thì không phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh mà nó phụ thuộc vào gì ạ các chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước thế thì bây giờ chúng ta nhìn thấy này thì nó đang đi xuống này thì đấy để chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái góc độ là cổ phiếu PV PLX chúng ta có thể phân tích thêm một vài cổ phiếu khác như OI thực ra nếu PLX mà nó có vấn đề thì OI thì sao chúng ta sẽ biết rằng là kiểu gì nó cũng có vấn đề tương tự thử nhá thử xem là có vấn đề tương tự hay không thì cơ bản là chúng ta thấy là một cái cổ phiếu dẫn đầu trong ngành mà nó có vấn đề thì thường là nó cũng sẽ có vấn đề tương tự bây chúng ta sẽ quay quan sát thì chúng ta thấy điều gì đang diễn ra doanh thu ở đây cũng có xu hướng tăng đúng không nhưng lợi nhuận sau thế của oi thì ở đây thì lại tốt hơn à thế là cái cổ phiếu này oi này thì lợi nhuận sau thuế chúng ta lấy tốt hơn chúng ta chưa phân tích kỹ hơn về các gì ạ cái mảng khác nhưng chúng ta tạm thời cái này là chúng ta xem tạm thời trước ạ chúng ta chưa cần phân tích sâu hơn và chúng ta chỉ tận phân tích lẻ thì đây là chúng ta gọi là chúng ta nhìn tổng quan về các yếu tố cơ bản <clears throat> về tổng quan về các yếu tố cơ bản chúng ta chúng ta gọi là các xúc chất xúc tác thì chúng ta nhìn một số các yếu tố có thể nó không tích cực cho cái nhóm dầu khí một là cái biến động rất là mạnh của cái gì ạ giá dầu khí trong thời gian vừa qua là lớn nên thực tế chúng ta chưa biết rõ cái xu hướng thực sự của giá dầu chưa biết rõ xu hướng thực sự ở giá dầu trong thời gian tới là lên hay xuống nên ở đây nó mang tính chất là không tích cực hay là tiêu cực nhiều hơn tại vì chúng ta không rõ phương hướng đây là cái kia biểu đồ giá dầu cái thứ hai là nếu về xét về góc độ nào đó thì chúng ta nhìn về về gì ạ về cái kết quả kinh doanh của cổ phiếu dầu khí thì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu PVD, PVS thì gần như là trong thời gian vừa qua là cái việc mà doanh thu à, doanh thu và lợi nhuận thậm chí là nó đang có xuống giảm tức là nó đang có một cái gì ạ ờ, cái gì đó có thể nó không có sự mở rộng gia tăng ừ, gia tăng ở đây nên ở đây chúng ta chưa phân tích về về về về cái, cái dòng tiền như hiện tại là chúng ta đang thấy rằng rõ ràng là uh, doanh thu lợi nhuận trong cái mà để tạo ra cái tăng cổ phiếu là cái hai cái cổ phiếu này nó đang gì ạ đang không được gì ạ tích cực thứ hai là khí đốt thì ga thì chúng ta đã giá ga thì đang xuống tăng nhưng cái để tạo ra một cái lợi nhuận đột biến thì rõ ràng là nó cũng phụ thuộc vào cái gì ạ cái giá dầu trên thế giới rất là nhiều nên rõ ràng là chúng ta thấy là cái việc và cái biên độ lợi nhuận của cổ phiếu ga này nó cũng không ổn định ở đây chúng ta thấy là cái BSR là nó <clears throat> tạo ra ổn định lớn nhất thực ra cái trước đây thì cái cổ phiếu này đang bị thua lỗ rất nặng trong khoảng thời gian là dài thì đến bây giờ sau khi mà à, giá dầu hồi phục thì bây nó cần phải rất nhiều thời gian để hồi phục trích lập dự phòng vì hiện tại cái lợi nhuận nó tăng rất là mạnh so với gì ạ so với trước đây là do một thời gian dài nó đang bị thua lỗ thôi tức là nó đang bị thua lỗ thậm chí là nợ rất là lớn thì đây là một cái giai đoạn mà nó chỉ là hòa vốn thôi hoặc là nó sẽ trích lập toàn bộ những cái lợi nhuận tức là hiện tại thì cái cổ phiếu này có lẽ còn một khoảng thời gian nữa nó mới quay trở lại đấy là câu chuyện của cái cái uh, cổ phiếu ngành dầu khí thì về cơ bản thì chúng ta nhìn quan sát thì chúng ta thấy là phần lớn thì chúng ta nhìn thấy là BSR hiện tại đang tích cực nhất trong cái nhóm cổ phiếu này thứ hai là OI thứ ba là PV, PLC thì cái này nó phụ thuộc vào đầu tư công thì chúng ta quan sát xem PLC với giá nhựa đường như này với cái việc mà chúng ta gọi là làm đường như này thì với kết quả từ kinh doanh mở rộng trong thời gian vừa qua PLC có tăng hay không thực tế thì trong thời gian vừa qua thì việc mà gì ạ đầu tư công nó bị ảnh hưởng nên cũng không tin chắc là cái cổ phiếu này nó có sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận thì chúng ta xem luôn ạ thử xem là đúng không ạ thì rõ ràng là chúng ta nhìn thấy rằng là có sự tăng trưởng nhưng thực sự nó ở biên độ rất thấp lợi nhuận thì nó cũng có sự tăng nhưng thực sự nó cũng không phải tạo ra đột biến và tổng nó chỉ là trên 40 tỷ thì đây cũng không phải là tạo ra cái đột biến quá lớn với cổ phiếu này đấy là chúng ta đang nhìn về góc độ về bức tranh toàn cảnh về những yếu tố về cơ bản biến động lớn không rõ ràng thứ hai là các cổ phiếu thì hiện tại thì cái cổ phiếu BSR là nó mang tính tích cực nhất thứ hai là oi còn những cổ phiếu như là đạm phú mỹ DCM NT2 thì chúng ta cũng thấy là nó, hiện tại là nó đã được phản ánh hết rồi nên nó có tốt hay không thì rõ ràng là nó không về cơ bản là nó sẽ không mang lại cái giá trị nhiều cho thời điểm này đấy chúng ta gọi là phân tích ờ, tổng quan đôi chút về phần cơ bản thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích ờ, ngược lại trên cái biểu đồ kỹ thuật <clears throat> đầu tiên chúng ta sẽ thấy là trên thị trường chứng khoán Việt Nam nếu chúng ta đang quan sát ở thời điểm này so với cổ phiếu dầu khí thì ờ, theo các bạn phiên này tích cực hay tiêu không tích cực ạ anh chị em anh chị em nào thấy tích cực thì comment số 1 anh chị em nào không tích cực comment số 2 phiên hôm nay anh chị em nào có thể đưa vào tích cực comment số 1 con số 2. Đấy. Thế điều là nếu tích cực comment số 1 nhá. Tiêu cực comment số 2. Chúng ta đang nhìn thấy này. Đây là quá trình ai đã thấy rằng là trong một video gần đây nhất là Dũng có chia sẻ là cái đợt này nó hồi. Comment số 3, tức là Dũng có chia sẻ là sau khi nó giảm trong giai đoạn này thì nó sẽ có xuống hồi và trong trường hợp hồi mà khối lượng thấp chúng ta gọi là hồi khối lượng thấp thì chúng ta hãy gì cẩn thận đôi chút nha đây là cái này là cái mà đã nói rồi chứ không phải là đến bây giờ mới nói để anh chị em lại một số anh chị em thì lần đầu tiên theo dõi thì chúng ta cứ phải nói ngược như thực tế là như hỏi là tại sao chúng ta cần phải phân tích tại vì cái này nó là phản ánh tất cả cái nhu cầu của nhà đầu tư tí nữa Dũng sẽ phân tích để cho các bạn hiểu rõ hơn về cái cái câu chuyện về tại sao chúng ta phân tích về quá khứ thị trường thế thì bây giờ chúng ta thấy là rõ ràng kéo lên là cái đỉnh cũ và sau đó rút bỏ nó kéo lên và nó không tạo ra cái động lực kéo lên nó không tạo ra động lực kéo lên nên về góc độ nào đó thì chúng ta thấy là chưa có dòng tiền lớn tham gia vào đấy là góc độ về thị trường vn vn index à, vn 50 thì cái là chỉ số của các cổ phiếu mạnh hơn thì nó cũng yếu hơn vn index và hiện tại nó kéo lên nó cũng không cho chúng ta thấy là khối lượng đủ lớn để giúp cho thị trường có thể để tiếp tục gia tăng nên ở đây chúng ta thấy là rõ ràng là thị trường chung uh, thì VN30 đang yếu hơn VN Index và chúng ta hiểu đơn giản đó là dòng tiền mang tính chất là gì ạ mid cap có thể đang khỏe hơn so với blue chip bởi vì VN30 chúng ta thấy là nó có rất nhiều blue chip nhưng nó đang yếu hơn cái thị trường tổng thể VN Index ở đây thế thì bây giờ chúng ta bạn nãy nói chúng ta phân tích về cái cổ phiếu hai cái nhóm dẫn đầu đấy chúng ta gọi là PVD PVS đấy chúng ta bạn bạn nãy phân tích rồi thì chúng ta quan sát thì bây giờ chúng ta xem PVS về góc độ nào đó thì chúng ta thấy là nó hồi anh chị em nhìn thấy nó hồi chưa Để quan sát đâu thì thực tế là khi mà cổ phiếu này nó hồi ở đây thì đây là cái hồi nó cũng không phải là mang tính tích cực bởi vì chúng ta biết rằng là lợi nhuận cái cổ phiếu này thì rõ ràng trong thời gian vừa rồi là nó không tạo ra sự đột biến mà cái tốc độ tăng trưởng nó không phải cao cái điều thứ hai là chúng ta thấy là đây là chỉ là những cái sóng hồi thôi nếu nhìn về góc độ đấy đây nó giống những sóng hồi như này và việc mà nó kéo lên cái khối lượng nó cũng chưa tạo ra gì cái sự xác nhận để tạo ra một xuống tăng nên khi mà nó gặp cái vùng kháng cự này thì chúng ta thấy là gì ạ đây vùng kháng cự này đây là vùng kháng cự rất mạnh các bạn nhá đây là vùng kháng cự rất mạnh khối lượng rất là lớn đây <coughs> tốc độ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận cổ phiếu này không có cái thứ hai là rõ ràng giá dầu mức cao và nó không tạo ra doanh thu lợi nhuận thì thực tế là nó đang chưa có cái quá trình mở rộng ở đây vì nó chưa có trình quá trình mở rộng đây và chúng ta nhìn trên cả một cái biểu đồ dài như này cái xu hướng phải tăng hiện tại nó chưa rõ ràng nên việc mà chúng ta thấy là lo ngại về giá dầu nó chưa phải là một kênh đi lên nha ra dậu giá chưa phải là kênh hoặc là nó biến động đây rất là lớn nên chính vì vậy cái việc mà e ngại mở rộng sản xuất cho giá dầu hiện tại chúng ta thấy là rõ ràng là cái ngành cổ phiếu PVD PVS là nó đang gì ạ có một cái gì đó gì đó nó vẫn chưa ổn trong thời điểm này đấy là góc độ về phân tích chúng ta dựa trên gì ạ dựa trên những hành vi về giá hồi dựa trên về gì ạ đây là những cái sóng hồi thôi nó không phải là cái việc mà nó tạo ra một xu hướng tăng dài hạn hay chung dài hạn nha đây không thể là tạo ra xu hướng chung dài hạn được mà nó chỉ mang tính chất hồi thôi ạ cái điều thứ hai nữa là các bạn cũng thấy là nếu cổ phiếu này nó chưa vào giai đoạn tăng trưởng thì nó sẽ chỉ hồi thôi nó không thể tăng được mạnh nên nó đang phù hợp với thực sự diễn ra trên cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp nha nó đang diễn ra đúng những gì báo cáo tài chính là tất cả quá trình hồi này nó mang tính chất là hồi khi mà nó giảm sâu thì nó hồi thôi PVD thì sao PVD thì tương tự như vậy thực ra lợi nhuận của PVD trong thời gian vừa rồi nó giảm khá là mạnh thì sau những cái quá trình giảm chúng ta nhìn này chúng ta bung khối lượng này và nó tiếp tục điều chỉnh và đây nó kéo lên thì những cái quá trình này để tạo ra một xu hướng lên <coughs> thì phần này ở trong giai đoạn này nó mang tính chất rủi ro rất là cao nên đây là những sóng hồi thì các bạn nếu các bạn nào có thì cân nhắc là tạm thời là chúng ta chốt lợi nhuận thời điểm này à nếu các bạn đã, đã nắm giữ cổ phiếu tại vì thực tế là thời điểm này Dũng cũng không tham gia thị trường nhưng nếu trong trường hợp bạn đang nắm giữ cổ phiếu thì chúng ta cũng nên chốt cổ phiếu thời điểm này bởi vì thứ nhất là nó đang gặp vùng kháng cự lớn cái điều thứ hai là cái cổ phiếu này nó cũng chưa phải là cổ phiếu tăng trưởng đấy nó chưa phải cổ phiếu tăng trưởng cái điều thứ ba nữa là cái giá dầu thì nó cũng chưa rõ ràng cho một cái xu hướng lớn trong thời gian tới tức cái giá dầu này nó chưa rõ ràng trong xuống chúng tăng mạnh nên về cơ bản thì chúng ta thấy là rõ ràng là cổ phiếu gì ạ PVD trong thời điểm này nó không có một cái độ an toàn cho chúng ta nếu các bạn hiểu rõ được cái này comment số 5 đúng không ạ tức là cái cổ phiếu PVD tại thời điểm này nó đang cho chúng ta thấy là cái rủi ro trong ngắn hạn và các bạn cần phải gì ạ nếu có đã đầu tư thì các bạn nên giảm dần tỷ trọng hoặc thậm chí là chốt lời với cổ phiếu này đấy là cái cái cái góc nhìn của DVD đấy, chạy không có khối lượng hoặc là chạy mà à, tiếp theo là trong cái nhóm này thì chúng ta thấy là cái cổ phiếu mà ban nãy chúng ta nói là trong nhóm này là cổ phiếu BSR thì là tốt nhất đúng không trong BSR là tốt nhất thì BSR chúng ta cũng thấy rằng là Nhìn chung thì so với thực tế về các cổ phiếu PVD, PVS thì nó cũng đang dạ, mạnh hơn. Nếu anh chị em để ý thì nó đang mạnh hơn. Cổ phiếu này nó đang nằm dưới 200. À, PVS thì cũng đang nằm dưới 200. Thì cái cổ phiếu BR này thì nó đang có dấu hiệu nằm trên 200. Tức là về cơ bản thì nó đã mạnh hơn rồi. Thế thì bây giờ câu chuyện ở đây là cái việc mà sau khi nó rũ bỏ chúng ta gọi là bán mất rất mạnh đây. Và việc nó hồi lên test lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba thì thực tế cái cổ phiếu này nó đang gì ạ ở phía trên này là một cản chúng ta nhìn phải nhìn một cách thực tế rất là lớn để nó có thể đi xa được và chúng ta gọi là lướt sóng rồi về trước cơ bản là chúng ta cần phải lướt sóng cơ bản chúng lướt sóng thì cổ phiếu này chúng ta đợi xem là đây chúng ta đang dung cung trước chúng ta có một cái kịch bản này là cổ phiếu này sẽ tiết lại xem là thị trường trong trường hợp thị trường mà nó có những quá trình rung lắc điều chỉnh hoặc rung lắc thì anh chị em lưu ý ở cái ở cái bài này đó là xem là có quá trình điều chỉnh này nó đủ mạnh hay không nếu quá trình điều chỉnh này nó không mạnh thì chúng ta có thể tham gia vào cái đoạn này bình thường hôm nay chúng ta thấy là chúng ta có thể có một cái điểm mua ở đây sáng nay chúng có nói nhưng khả năng với cái việc mà kéo lên không có lượng này thì khả năng điều chỉnh sẽ gì ạ à, kéo lên mà giá nó cũng đang mạnh khả năng điều chỉnh test lại cái vùng này là khá cao nha khả năng điều chỉnh và test cái vùng này khá cao nên các bạn lưu ý là uh, việc cổ phiếu này so với gì ạ nhóm cổ phiếu PVD PVS thì hiện tại nó đang có cái sức khỏe tốt hơn lợi nhuận doanh thu cũng như là uh, cái độ kháng lại thị trường đang tốt hơn rất nhiều so với hai cổ phiếu kia ok chúng ta tiếp tục nên ở đây theo cái góc nhìn của Dũng thì các bạn nên để đợi cho quá trình cổ phiếu này điều chỉnh điều chỉnh sau quá trình điều chỉnh thì lúc ấy chúng ta hồi phục thì chúng ta có thể mua lại trong quá trình hồi phục ở đây đấy là chiến lược nói còn nếu mà điều chỉnh <coughs> mà khối lượng nó lớn thì chúng ta sẽ không giao dịch nữa bởi vì nó sẽ độ rủi ro rất là cao nên chúng ta sẽ tiếp tục xem lại cái vùng này trong thời gian tới nên ở đây chúng ta thấy là cổ phiếu này vẫn nhiều khả năng vẫn chưa lên ngay được hoặc là nếu trong trường lên ngay thì nó vẫn có thể test lại ở vùng này ok pvchan như chúng ta cũng đã biết rằng là cái việc mà vận chuyển trong thời gian vừa qua với việc kinh tế chúng ta nó chưa hồi phục hẳn nên nếu chúng ta nhìn quan sát ở đây thì rõ ràng là pvchan nó đang vẫn là kênh đi xuống nhá các bạn nhìn này kênh đi xuống và những cái quá trình hồi phục này nó không có khối lượng nên độ đảm bảo của chúng ta thấy là độ an toàn của cổ phiếu đang có thời điểm này đấy nó cũng giống như cái cái phân tích thì về thị trường của nó thôi ạ khi các bạn phân tích về thị trường cổ phiếu Pvchan thì các bạn cũng thấy rằng là rõ ràng doanh thu lợi nhuận của nó gần như không có diện sự thay đổi và nó đang ở trong quá trình sideways nên về cơ bản thị trường nó cũng đang ở trong quá trình sideways lên không có lượng nên thực sự là chúng ta đầu tư vào những cổ phiếu mà nó không có dòng tiền lớn tham gia vào không có dòng tiền lớn tham gia vào thì nó rủi ro rất là cao với chúng ta nên nhìn về cơ bản thì chúng ta thấy là gì ạ cùng cổ phiếu dầu khí nhưng dao động lớn không có dòng tiền và những dòng tiền này có vào chỉ là gì ạ nó tạo ra cái hiệu ứng thôi nhưng thực tế nó không phải là mang lại cái giá trị cho cổ phiếu này nên nếu bạn đang đầu tư cổ phiếu này thì cân nhắc về xu hướng của nó thì thực tế nó vẫn đang xuống giảm nhé do nhìn thấy các đỉnh này thì gần hiện tại nó đang gì ạ vẫn là những cái đỉnh mà nó vẫn chưa tạo ra một xu hướng mới nên nếu bạn nào mà mua cổ phiếu này hoặc là đang nắm giữ cổ phiếu này thì cũng cân nhắc là cái xu hướng cổ phiếu này nó không còn nhiều thậm chí nó rủi ro với chúng ta cổ phiếu gát thì theo các bạn cổ phiếu gát một số anh chị em nếu phân tích cổ phiếu gát anh chị em có thể comment à, anh chị em có thể phân tích cổ phiếu gát được không ạ tại vì cổ phiếu này thực tế nếu anh chị em nào mà học của Dũng rồi thì anh chị em phân tích nó rất đơn giản thì điều đầu tiên chúng ta đang nhìn thấy góc độ nào đó mọi người thì bảo là giá khí châu Âu nó tăng mọi thứ đang tăng cũng tốt nhưng bây chúng ta đang nhìn quan sát ở đây về tăng trưởng của GAP lợi nhuận của GAP mọi thứ thì hiện tại nó cũng không thể tạo ra đột biến được không tạo ra đột biến được thế thì bây giờ, thời điểm này thì chúng ta thấy là GAP thì sao anh chị em nhìn thấy điều gì ạ chúng ta cần phải tự phân tích được với một cổ phiếu như này chúng ta sẽ phân tích đơn giản này. trong đầu tư cổ phiếu thì uh, các bạn hiểu đơn giản đó là gì ạ cổ phiếu nó đi theo dòng tiền vậy bây giờ chúng ta nhìn thấy cổ phiếu nó rơi rất mạnh đã bán rất lớn phía trên này là áp lực rất là cao ở đây bao nhiêu bạn đang nắm giữ cổ phiếu gát này có thể comment số 6 được không ạ comment số 6 dung sẽ chỉ cho các bạn để các bạn phân tích kỹ hơn các bạn nhận ra điều này khi mà chúng ta nhìn về châu Âu chúng ta bảo là châu Âu mùa đông sắp đến rồi nhu cầu về gas rất là cao và giá gas ở Anh ở các nước khác đang gì ạ đang rất là cao và khiến cho chúng ta thấy là chúng ta cần phải thấy là đây là cổ phiếu mà chúng ta cần phải giữ đúng không các bạn có đồng ý không ạ chúng ta đang luôn luôn có một xu hướng là phải giữ cổ phiếu này bởi vì chúng ta quan sát trên thế giới châu Âu à, và chúng ta nghĩ mùa đông lên tới thì đấy là cái mà gì ạ mọi người vẫn đang nghĩ như vậy và tất cả mọi người nghĩ như vậy khi mà chúng ta quay trở lại kết quả kinh doanh bởi ban nãy các anh chị em có thể theo dõi thì cái điều diễn ra chúng ta đã kết quả kinh doanh dù là cái giá dầu khí nó vẫn tăng trưởng rất là mạnh trong thời gian vừa qua nhưng rõ ràng là cái sự đột biến của nó không có lợi nhuận doanh thu của nó nó không có tạo ra sự đột biến chứng tỏ là cái nhu cầu tức là khi mà chúng ta thấy là chúng ta thoát ra khỏi cái dịch bệnh thì nhu cầu về gì ạ nhu cầu của Việt Nam tức là nhu cầu về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của chúng ta còn chưa cao tuy rằng là chúng ta tính là GDP của chúng ta tăng trưởng rất cao nhưng nhiều lúc GDP tăng trưởng cao nó không phải là cao mà do chúng ta nghĩ đâu ạ tăng trưởng cao nó do năm ngoái nó quá thấp thì năm nay nó tăng cao thôi nhưng không phải là nó tăng mạnh thế bây giờ chúng ta quay trở lại câu chuyện này nếu bạn là nhà đầu tư bạn phải hiểu là gì ạ một cổ phiếu đi lên nó cần phải vượt qua những cái vùng kháng cự cái vùng mà chúng ta gọi là nhà đầu tư lớn họ bị kẹt ở đây nhiều nhà đầu tư bị kẹt ở đây họ kẹt khi họ kẹt ở trên cái vùng này để vượt qua cái vùng kẹt này thì theo các bạn nó phải điều kiện gì cái này rất là đơn giản đấy ạ nếu cái cổ phiếu này để vượt qua cái vùng kẹt này nó cần phải làm gì ạ nó phải vượt qua vùng này vùng này trước nó sẽ còn áp lực cả vùng này và thậm chí áp lực của vùng này trong uh, quy luật nhân quả trong quy luật nhân quả thì chúng ta biết rằng là lượng đủ chết mới đổi quy luật nhân quả nó đúng cho tất cả mọi thứ nhưng khi mà chúng ta quay trở lại thì chúng ta thấy là phía trên này cái lượng cung treo lượng rất lớn và trong khi đó quá trình kéo lên này không có khối lượng thậm chí là khối lượng có xu hướng thấp dần đi vậy đây chính là nghịch lý của thị trường và đây là khi mà chúng ta nhìn cái nghịch lý như này thì anh chị em biết điều gì diễn ra không ạ nghịch lý này là phần lớn nhà đầu tư cá nhân chúng ta đều bị thua lỗ nó nằm trong nghịch lý này các bạn thấy là cái quá trình kéo lên và thường thì chúng ta thấy là những nghịch lý cố gắng kéo lên này và chúng ta trả giá rất đắt khi mà cổ phiếu giảm mạnh chúng ta thấy là cái việc này nó kéo lên như này và ngày nào chúng ta cứ thấy rằng là kéo lên kéo lên mà chúng ta vẫn thấy là mỗi ngày kéo lên mà chúng ta cảm nhận như là nó lên mãi mãi như về cơ bản chúng ta có thể thế xong thời gian cho lại mất được. và quan trọng phía trên này khối lượng rất lớn mà cái quá trình lệ kéo này không có khối lượng thì các bạn hiểu rõ rằng là cái khả năng một cái cổ phiếu mà đang không tuân theo quy luật cung cầu mà nó tiếp tục kéo lên đây thì nó có xác suất khoảng 98 phần trăm là nó gãy bao nhiêu bạn đã hiểu về cái điều này có thể comment cho Dũng số 10 đúng không ạ khi mà chúng ta phân tích như vậy thì chúng ta nhìn thấy là gì ạ chúng ta nhìn rất là rõ luôn chứ không phải là chúng ta kỳ vọng không phải là chúng ta cầu nguyện không phải là chúng ta gì ạ nghĩ rằng là nó sẽ tốt lên một cổ phiếu mà là gì ạ cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh thu trong thời gian vừa qua nó chưa tạo ra sự bền vững cái điều thứ hai nhất là như vậy cái thứ hai là chúng ta thấy là nó dao động trên một cái biên độ rất là lớn biên độ lớn như này thứ ba là lượng cung treo lơ lửng ở đây là cao cái thứ tư nữa là gì ạ cái khối lượng hồi phục cái khối lượng này thế thì ở đây chúng ta sử dụng tư duy thôi ạ nếu cổ phiếu dao động lớn chứng tỏ cái nhà đầu tư nhà cái ấy, nó không có sự ổn định nó không có sự ổn định không có sự nhà cái mà không sự ổn định <clears throat> mà nhà cái về bất định thì chúng ta biết rằng là nó phải có cái lý do gì nó mới bất định đúng không nó phải có lý do gì nó bất định chứ không phải nó không định nên khi chúng ta nhìn thấy một cái cổ phiếu nó dao động lớn như này thì chúng ta cần phải lưu ý có quan trọng thứ hai nữa là các bạn nhìn thấy là trong cái đoạn này thì cái vùng dao động lớn chỗ nào là bị kẹt rất lớn ở đây kẹt rất lớn ở đây và chúng ta chẳng hiểu nguyên nhân tại sao nó lại tốt nhưng rõ ràng là nhiều người đã bị thua lỗ ở đây và bị kẹt ở đây và khi họ kẹt ở đây thì thường đến lúc cổ phiếu hồi họ sẽ bán nhưng lượng kẹt ở đây nhiều lắm các bạn ơi còn lượng hồi thì cũng không có nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường này vì không có nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường này nó hồi lên nên áp lực trong thời gian tới rất lớn bao nhiêu bạn đã hiểu điều này có thể comment cho Dũng số 1 đúng không ạ tức là cái áp lực của nó rất là cao trong thời gian tới và chính vì vậy chúng ta cần phải nắm rõ được là cái gì tạo ra cái gì nên đầu tư chứng khoán với Dũng là rất đơn giản nhà <clears throat> từ một người mà mất được hơn 14 tỷ trong quá trình đầu tư chứng khoán năm 2010 vậy làm thế nào để có thể quay trở lại thị trường thì các bạn cần phải nắm rõ được để giữ được tiền cái quan trọng là giữ được tiền trong mỗi chu kỳ chứ không phải là chiến thắng được bao nhiêu tiền 10 lần đi một lần thua lỗ chúng ta sẽ mất hết chúng ta đang đến với những nhóm cổ phiếu cái nhóm cổ phiếu như đạm Cà Mau với biên độ dao động lớn như này bí mật cho các bạn này những cổ phiếu biên độ lớn dao động lớn như này nó chỉ là kéo lên để xả đấy ạ <coughs> mang tính chất kéo lên để xả nên gặp những cổ phiếu này các bạn tránh xa tức là kéo lên để xả đấy ạ sau này rút bỏ kéo lên để xả nên hãy tránh xa cái cổ phiếu dạng này tránh xa lý do thứ nhất tránh xa giá khí ga ở trong nước thực tế vẫn ở mức cao cái cổ phiếu này được hưởng lợi từ gì ạ hàng tồn kho và nó đẩy giá từ giá 6 này lên đến mức cao rất là cao ở trên giá 35 Tuy nhiên hàng tồn kho thì đã hết rồi <clears throat> giá đạm thì nó đang có xuống giảm nên ở đây chúng ta thấy là cái cổ phiếu này nó không rất khó để chuyển sang tăng trưởng nữa bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này có phải comment số 2 đúng không ạ <coughs> cái cổ phiếu này nó rất khó để bước vào một chu kỳ tăng trưởng nữa <coughs> cái giá đạn nó sẽ gì ạ nó đang là một cái kênh xuống giảm rồi cái giá xuân đạm ạ cái thì điều thứ hai nữa là gì ạ cái cổ phiếu này nó đã gì ạ về cơ bản là hết chu kỳ vì nó đã phân phối hết nên các bạn có mua là các bạn mất tiền đấy ạ và câu chuyện ở đạm cà mau tương tự như vậy nếu các bạn nhìn đây chúng bạn các bạn thấy là gì ạ cổ phiếu này chúng ta có thể dự đoán là cái gì các bạn anh chị em nếu mà đánh giá cổ phiếu này anh chị em đánh giá như nào đánh giá như nào ạ trước khi mà đánh giá cổ phiếu như này thì anh chị em có thể comment đi nếu nhìn vào cổ phiếu này chúng ta đánh giá và chúng ta biết ngay là gì ạ nhưng tại sao có rất nhiều người người ta vẫn mua cổ phiếu này có rất nhiều người người ta vẫn mua cổ phiếu này và kỳ vọng rằng cổ phiếu này sẽ tạo cho họ lợi nhuận nên ờ, anh chị em đã hiểu lý do tại sao có nhiều nhà đầu tư bị thất bại không ạ đầu tư bị thua lỗ triền miên mà không có kiến thức nó chính là nguyên nhân đấy ạ và bài học này Dũng lại cho anh chị em biết đây là một cái vai đây là một cái vai những cổ phiếu này nó còn ba cái và chúng ta nhìn thấy rằng là nó gì ạ nó là khủng của khủng đấy ạ đó là gì ạ một đỉnh hai đỉnh ba đỉnh vậy khi nó xuất hiện ba cái đỉnh này đỉnh sau là kéo lên không thành công nữa thì xác suất để cổ phiếu này quay trở lại chắc là hai phần trăm xác suất để cổ phiếu quay trở lại là hai phần trăm áp lực một là vai đầu vai ba đỉnh và thứ ba nữa là chạy nước rút kết thúc chu kỳ cái thứ tư là giá đạm đang có xuống giảm nên hàng tồn kho nếu lúc này mà hàng tồn kho càng nhiều thì càng bị lỗ rất nặng nên cổ phiếu này nếu anh bạn anh chị em chúng ta phân tích về báo cáo tài chính thì nó đang sẽ gì ạ? có thể nó, nó có một cái báo cáo tài chính ok theo các bạn thì là gì ạ bạn Đỗ Hữu Tình chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta đầu tư mà chúng ta không hiểu rõ thì điều gì diễn ra câu chuyện ở đây chúng ta thấy là tất cả những nhà đầu tư chúng ta đều là không biết cái điều này nên bị thua lỗ rất là nặng trong cả một chu kỳ và chúng ta vẫn gì ạ cứ kỳ vọng kỳ vọng vào nó trước khi phân tích cổ phiếu khác thì các bạn thử xem đây là những cổ phiếu mà DVD đã chia sẻ anh chị em có nhớ một cổ phiếu đầu tiên chúng ta đã chia sẻ đó cổ phiếu gì không ạ cũng đã đứt ngay tại điểm mà các bạn thấy rằng sau này các bạn thấy là cổ phiếu đầu tiên các bạn nhớ là cổ phiếu gách không khi mà cái vùng này DVD có chia sẻ các bạn bảo bán bán ngay thoát ngay nhưng nhiều nhà đầu tư không thoát không thoát kịp và không muốn thoát phải trả giá rất là đắt cổ phiếu thứ hai các bạn có nhớ là cổ phiếu SSI không chúng ta còn cổ phiếu gì ạ à? Hòa Phát và còn nhiều cổ phiếu khác nữa thì tất cả cái điều này là do chúng ta thiếu kiến thức và đầu tư không biết gì cả nên chúng ta gì ạ đã bị như vậy và một cổ phiếu nữa các bạn có thể nhìn thấy ngay và nó sẽ bị ảnh hưởng ngay tức khắc trong thời gian tới theo các bạn nếu mà nói về cổ phiếu đạm và đang vai đầu vai và nó sẽ có thể giảm sâu trong thời gian tới là cổ phiếu nào cổ phiếu này là cổ phiếu mà Dũng kiếm được rất nhiều lợi nhuận năm 2022 và một số các bạn cũng đã kiếm được rất nhiều lợi nhuận từ cổ phiếu này các bạn có nhớ cổ phiếu này không ạ Hello các bạn có nhìn thấy cổ phiếu này không thì ở đây chúng ta thấy là có một cái điều mà chúng ta thấy là tại sao có rất nhiều nhà đầu tư người ta bị thua lỗ cổ phiếu này trong khi đó nếu một số anh chị em biết thì chúng ta biết rằng là cổ phiếu này sẽ là một cổ phiếu giảm rất là mạnh trong thời gian nữa vậy tại sao họ vẫn mua tại sao họ vẫn nắm giữ cổ phiếu tại sao họ vẫn tin tưởng những cổ phiếu này sẽ đi mãi mãi đấy thế thì câu chuyện ở đây là gì đến bây giờ thì họ vẫn chưa tin đâu ạ nhưng đến đến lúc nào đó cổ phiếu này sẽ rơi về này thì lúc đấy họ tin và lúc này họ không còn nữa nên những cái câu chuyện mà chúng ta đã học rồi trước đây thì có một vài nhà đầu tư không tin cổ phiếu này đúng không L14 đúng không? CO DG thì nếu các bạn tin các bạn nghe rồi điều gì diễn ra và chúng ta đang thấy là những cái kịch bản này nó luôn diễn ra và chúng ta đang có một kịch bản này nữa để các bạn nhìn này đây là kịch bản hay lắm các bạn nhìn thấy kịch bản này chúng sẽ chỉ cho các bạn kịch bản này cho một buổi sau và đây là một kịch bản đã diễn ra trước đó SHB các bạn sẽ nhìn thấy kịch bản này ở đâu đó và khi chúng ta không hiểu rõ kịch bản này khi cổ phiếu mà nó nó xuống này nó gãy có một số trường hợp nó hồi thì chúng ta phải lưu ý sẽ có nhiều kịch bản việc công Vietcombank chúng ta cũng sẽ có thể xem lại những cổ phiếu này cái cổ phiếu gãy nó có dấu hiệu hồi thì nhiều lúc là gì ạ nó còn tiếp tục gãy tiếp một số trường hợp thì nó như này nó tiếp kéo lên chứ gãy tiếp nên uh, ờ, DGC là cái kịch bản mà các bạn thấy rằng là nhà đầu tư chúng ta cả một chu kỳ đi lên chúng ta kiếm được rất nhiều lợi nhuận nhưng khi mà chu kỳ đi xuống thì nhiều anh chị em thấy nó rẻ anh chị em mua vào và đấy chính là cái, cái kết cho phần đông chúng ta đấy là cái kết rất là chúng ta không biết NT2 sao ạ anh chị em thấy NT2 sao cổ phiếu NT2 vậy chúng ta nhìn NT2 anh chị em thấy là nếu anh chị em nhìn NT2 thì anh chị em thấy cái cái này là cái gì ạ cái này là cái gì chúng ta nhìn thấy điều gì ạ à? nên khi mình mình mình phân tích một cái cổ phiếu thì cái điều đầu tiên là gì ạ à? biết cổ phiếu nó rất là xấu chết 10 10 nhưng nhìn về đồng đội chúng ta nhìn về anh em nhìn về những người bạn chúng ta và rất nhiều bạn đang có mặt ở đây họ vẫn đang sở hữu cổ phiếu này nhưng họ không tin họ không tin bởi vì họ đang gì ạ à? đang sử dụng những phương pháp đầu tư nào đó mà họ không biết vậy điều gì diễn ra đây là cái câu chuyện kịch bản là mình phân phân tích một cách khách quan anh chị em có thấy không ạ phân tích khách quan mà thì rõ ràng bây giờ chúng ta thấy là giá khí đang mức cao điện thì không tăng giá điện không tăng giá khí tăng giá điện không tăng đây chúng ta gọi là phân phối sớm phân phối sớm phân phối sớm mà nó hồi như này thì sao phân phối sớm nó hồi thì nó không gì ạ an toàn cho chúng ta mà chúng ta lại rất nhiều anh chị em đúng đang bám vào này đúng bám đây một cổ phiếu nó giảm sàn tạo ra phân phối sớm và nó hồi như này thì anh chị em cần phải lưu ý và cái này là cái mà chúng ta thấy là nếu bình thường anh chị em đầu tư anh chị em hiểu cái nguyên lý này anh chị em thấy nó rất buồn cười và cổ phiếu POW cũng tương tự như vậy nó tạo ra sự phân phối và sự hồi phục mang chất là bao cung vậy bạn thấy điều gì diễn ra ở đây khi mà phân tích cả cái ngành dầu khí thì bên chúng ta phải từ xem là giữa cái phân tích của DVD của Quang Dũng so với tất cả các phân tích khác thì các bạn thấy những điều gì giống và khác nhau ạ? Các thấy điều điều gì giống và khác nhau? Cái điều đầu tiên anh chị em thấy là nếu bây giờ bản thân khi mà chúng ta phân tích cái cổ phiếu dầu khí cái điều đầu tiên cái sự khác nhau đó là gì ạ? Dũng sẽ phân tích cái xu hướng của giá. Xu hướng của cái giá dầu là cực kỳ quan trọng. Vậy xu hướng giá dầu rõ ràng là gì ạ nó đang biến động rất lớn và đặc biệt trong thời gian tới nó đang mất phương hướng nó chưa có xu hướng nào vậy xu hướng của giá dầu nó chưa rõ mà chúng ta đầu tư cổ phiếu đầu tư cổ phiếu đầu dầu khí trong chung và dài hạn được không ạ hello anh em có comment ạ cái xu hướng cổ phiếu giá dầu nó chưa rõ mà chúng ta đi đầu tư cổ phiếu chung và dài hạn đúng không ạ nó chưa rõ nên ở đây chúng ta cái bài học đầu tiên là chúng ta chưa nhìn thấy xu hướng cổ phiếu giá dầu thì chúng ta không thể đầu tư chung dài hạn nữa bởi vì nó chưa rõ ràng cái điều thứ hai mà anh chị em nguyên nhân nhân mạnh đó là chúng ta thấy là rõ ràng là trong giai đoạn vừa rồi là cái cổ phiếu PVD và PVF nó không có mở rộng sản xuất tại sao chúng ta thấy nó không có mở rộng sản xuất tại sao nó vẫn chưa tạo ra cái cái, cái dậy có thể sản sản xuất nó đang sản xuất nó đang mở rộng đầu tư nhưng nó vẫn chưa tạo ra <clears throat> doanh thu lợi nhuận đột biến cổ phiếu có lên được nó phải tạo ra doanh thu đột, lợi nhuận đột biến nó sẽ không bao giờ đi trước nó phải tạo ra sự đột biến trong doanh thu lợi nhuận nó chưa có và chúng ta chỉ nhìn thấy là trong các cổ phiếu thì chúng có gì ạ hai cổ phiếu là nó đang có sự khác biệt là có xu hướng hồi à, lợi nhuận doanh thu hồi trong do đó có BSR và một cổ phiếu thứ hai là OI nhưng xét về khía cạnh OI thì chúng ta thấy là nếu chúng ta cứ chỉ dựa vào cảm tính là doanh thu lợi nhuận hồi hoặc là giá dầu đang ở mức cao mà chúng ta đánh giá cổ phiếu này tốt thì thực sự là chúng ta đang có vấn đề Đấy, chúng ta thấy là đang có vấn đề. Bởi vì nếu trong vết A các bạn phải hiểu đơn giản đó là gì ạ? Không có dòng tiền mới tham gia vào, không có dòng tiền mới tham gia vào ở phía dưới này và đang ở bo cung chưa có dòng tiền mới tham gia vào ở phía này đây nó chỉ là tạo sóng hồi thôi nên dòng tiền mới không tham gia vào mà chúng ta cứ ép nó là chân sóng hay là đỉnh sóng thì chúng ta sẽ thấy là nó rất là phi lý ở góc độ này Trừ mua cổ phiếu mà chúng ta gọi là cổ phiếu nó cũng giảm rất là mạnh rơi tự do nhưng chúng ta cũng cần phải một khoảng thời gian xem là nó có sự gì à, test cung có an toàn hay không test cung an toàn hay không câu chuyện ở đây là phần lớn chúng ta đều bị thất bại trong đầu tư chứng khoán lý do thứ nhất các bạn không hiểu cái quá trình phân tích chẳng hạn Dũng phân tích một cổ phiếu nào đó các bạn không hiểu bản chất của nó là tại sao nó lại như vậy không đào sâu vào đó chúng ta chỉ nhìn thấy là một cổ ai đó nói cổ phiếu này cổ phiếu tốt <clears throat> do có điều kiện A Dũng có thể phân tích một cổ phiếu dầu khí ở góc độ tốt theo cái quan điểm cá nhân của mình không dựa vào gì hết Dũng sẽ dựa như thế này để cho các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ mắc một cái bẫy ví dụ Dũng bảo là cổ phiếu BSR sẽ tốt bởi vì thứ nhất là Trung Quốc trong thời gian tới nó sẽ phục hồi kinh tế nên giá dầu có thể gia tăng đấy dự đoán rồi từ trong đầu suy nghĩ mang tính chất rằng gì ạ dự đoán một cách viển vông nhưng vẫn có thể nhiều người vẫn cho rằng cái điều đấy là sự thật Dũng nói rằng là gì ạ mùa đông sắp đến rồi cái nhu cầu sưởi ấm có thể gia tăng nên giá dầu có thể tác động Dũng có thể chia sẻ tiếp là gì ạ kinh tế chúng ta sau Covid sau lạm phát thì có thể trong thời gian tới nó hồi phục và trong quá trình hồi phục thì nhu cầu về dầu khí sẽ gia tăng và đây chính là câu chuyện để chúng ta ngụy biện cho tất cả mọi thứ tích cực trong quá trình đầu tư hay là một số anh chị em có thể là đây câu chuyện này ạ đó là gì ạ đây là những câu chuyện mà chúng ta thấy là tự viển vông cho mình bởi vì thực tế là gì ạ nó không có dòng tiền tham gia chưa có dòng tiền thì làm sao nó lên được nếu cổ phiếu là nó, nó có câu chuyện này thì dòng tiền nó phải tham gia rồi và đây chúng ta thấy là một cái cổ phiếu mà nó có dòng tiền mới thì nó không bị giảm mạnh như này nó không thể giảm mạnh như này nó có câu chuyện nó không thể giảm sâu như này các bạn đừng có chat vào những cái thông tin ở đây nhá những cái thông tin à, ở phần dưới ô chat này có ai đó họ vào các bạn đừng có động vào nha nó không tích cực ạ vậy bao nhiêu bạn đã hiểu điều này à tức là khi mà chúng ta phân tích cổ phiếu dầu khí cái điều đầu tiên các bạn còn phải nắm rõ được cái xu hướng của dầu khí như yếu tố kinh tế vĩ mô tác động như nào đến dầu khí trong tương lai cái điều thứ hai khi các bạn phân tích chỉ cần phân tích ngắn gọn về doanh thu về lợi nhuận thì tại sao PVD PVS thị trường đang tốt như vậy mà nó chưa tạo ra doanh thu lợi nhuận đột biến thế bây giờ có dòng tiền đâu ạ chúng ta đang nhìn về các thông tin nó phản ánh với thị trường và thị trường phản ánh các thông tin nhưng bây giờ chúng ta thấy là nó có đâu có đâu công thức đầu tư chứng khoán thành công bước đầu, đầu tiên các bạn cần phải nắm rõ xu hướng của nó bước thứ hai các bạn cần phải hiểu rõ rằng cái chất xúc tác cái yếu tố cơ bản tác động với nó là như sao bước thứ ba chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là cổ phiếu đó có dòng tiền lớn tham gia hay không và bước thứ tư các bạn cần phải thời điểm lên tàu tức là thời điểm chúng ta mua cổ phiếu và bước cuối cùng là chúng ta phải gì ạ đưa ra quyết định khi nào chúng ta bán ra <coughs> đấy những cái bước mà chúng ta cần phải biết chúng ta không thể nào viển vông được nên ờ, hôm nay Dũng có rất là kỳ vọng với việc giá dầu tăng xuống giá dầu sẽ tăng mạnh nhưng về góc độ nào đó thì Dũng thấy rằng là những dự đoán của mình nó không chưa có gì ạ có cận căn cứ là giá dầu tăng nên mình phải phân tích theo thực tế đấy ạ <coughs> đúng không đấy đấy chính là phương pháp này đấy vậy các bạn thấy rằng là nếu các bạn sử dụng những phương pháp mà dũng chia thực tế thì chúng ta gì ạ có bao giờ bị thua lỗ đâu có bao giờ bị thua trong đầu tư chứng khoán không ạ hay là luôn luôn gì ạ mua được những cổ phiếu tốt nhất làm thế nào gì ạ nên ở đây chúng ta thấy là doanh thu lợi nhuận ổn định khi chúng ta chỉ cần hiểu cái này thôi ạ là chúng ta đã gì ạ đây chính vì chúng ta nghĩ rằng doanh thu lợi nhuận ổn định nên đấy chính là cái mà chúng ta mất tiền đấy ạ Dũng sẽ làm sẽ có những video về cái chủ đề như này để các bạn sẽ hiểu được tại sao Dũng lại không mua cổ phiếu cơ bản tốt khi thị trường giảm giá tại sao các cổ phiếu có thông tin tốt nhất khi thị trường đạt đỉnh và tất cả điều này chúng ta sẽ đợi lại video tiếp theo <coughs> ok thì để tất cả những cái điều này các bạn gì ạ à, nếu các bạn xem nhiều lần các bạn sẽ biết ngay và ờ, tin chắc là các bạn sẽ tránh qua được cái đợt cơn bão rồi các bạn sẽ có thể kiếm được lợi nhuận đến là năm trăm phần trăm năm 2021 thậm chí kiếm một nghìn phần trăm các bạn vẫn giữ được cái khoản lợi nhuận như vậy nhưng có rất nhiều người đã kiếm được bốn năm trăm phần trăm và cuối cùng mất hết chỉ vì không biết cái nguyên lý Dũng chia sẻ đơn giản như vừa qua mong rằng là gì ạ anh chị em lần đầu tiên tham gia hoặc là biết đến kênh của Dũng thì có thể comment và đăng ký kênh nhớ là đăng ký kênh ở phần bên dưới bởi vì uh, những video Dũng tiếp tục phát tiếp chia sẻ một loạt các kiến thức nền tảng cơ bản đã giúp chúng ta có cái kiến thức cái tư duy đúng và hiểu rõ được cái thị trường nó vận động như nào để chúng ta có thể đầu tư một cách an toàn một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn và chúc các bạn đầu tư thành công xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái chương trình tiếp theo à, trước khi ờ, kết thúc cái cái phần này giúp có đôi chút tổng kết về cái cổ phiếu dầu dầu khí một chút ạ để cho các bạn nắm rõ được thì về tổng kết như sau ạ hiện tại thì ờ, về xu hướng thì Dũng đang nói là cái cổ phiếu dầu khí thì nó chưa có xu hướng nha cái giá dầu hiện tại đang chưa có xu hướng thậm chí nếu về với góc độ hơi tiêu cực một chút là nó đang có xu hướng giảm và có đôi chút hồi thôi đấy góc độ như vậy cái điều thứ hai là các bạn thấy là các cổ phiếu dầu khí thì hiện tại rõ ràng là một số các cổ phiếu nó nó đang có gì ạ không có doanh thu đặc biệt là PVD, PVS là doanh thu lợi nhuận nó đang không rõ ràng nên chúng ta thấy là không biết là nó mở rộng như nào nhưng rõ ràng là nó không đảm bảo cái tiêu chí tạo ra tăng trưởng cổ phiếu không tăng trưởng thì không lên được à, cổ phiếu về B, BSR thì cổ phiếu cũng về cơ bản được hưởng lợi về giá dầu nhưng rõ ràng là với việc mà cái cổ phiếu trước đây nó đang bị thua lỗ rất, rất nặng thì bây giờ nó có thể tăng trưởng thì nó tạo ra tăng trưởng mạnh thì nó cũng không không có gì phải tạo ra đột biến cả đột biến là do trước đây nó giảm quá quá sâu rồi nó đang bị thu lỗ thì bây giờ tự nhiên nó có khoản lợi nhuận lớn nên là thời điểm này thì chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi thì trong một loạt các cổ phiếu dầu khí thì hiện tại thực tế thì Dũng thấy là, là chỉ có mỗi BSR BSR là cổ phiếu tại thời điểm hiện tại nó có độ tích cực hơn không còn tích cực hơn nào thì Dũng sẽ phân tích sau tại hiện tại nó có tích cực hơn còn phần lớn các cổ phiếu thì